Chào các bạn, mời Đạt Cam đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và uh, hôm nay chúng ta chỉ làm chỉ chỉ uh, chỉ làm một cái chương trình đó chính là chương trình uh, cái một cái chương trình uh, nói chuyện nói chuyện với robot uh, Strat này và hôm nay chúng ta chỉ làm uh, làm cho nó nói theo kiểu là uh, nó nhận dạng được cái chữ mình đấy thì bài trước khi mình thì phần trước thì mình đã làm cho các bạn là thì làm cho nó mình ghi là mình ghi gì đó là nó sẽ nói nó hiểu cái của mình và nó chỉ nói nó phát âm thanh luôn và hôm nay chúng ta chỉ làm cái phần mà nó gì nhận biết nhận biết cái nhận biết cái dấu giống như ví dụ như là mình ghi là bạn là ai mình là Kisa nó chỉ nói là so, ờ, nếu mà mình ghi bạn là ai là thêm một dấu cách nữa họ thêm dấu than đi vậy nó thì không hiểu cái này nói gì hết hay là mình ghi bạn là ai thêm một dấu cách nó cũng không hiểu mình này nói gì hết nên hôm nay chúng ta chỉ làm cái mà xử lý xử lý ấy xử lý cái phần dấu than dấu chấm, dấu phẩy với à, à và cái phần câu và cái à, cách đấy rồi giờ đây vào inbox đúng không đây bên robot thì đây khi nhận được robot nói là đây là phần xử lý mà bài trước chúng ta đã làm mà giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta chỉ à, làm cái à, một cái phần xử lý nữa ở trên này nếu thì còn nếu không thì cái này nó chỉ lặp lại nó tạo thêm một ví dụ như là mình ghi là bạn là ai dấu dấu hỏi nó không hiểu gì hết nên là chúng ta chỉ làm một phần xử lý ấy làm sao cho cái bạn là ai ấy nó mất cái dấu nó mất cái dấu dấu hỏi cuối cùng ấy và cái danh sách nó đâu có dấu hỏi đâu nên chúng ta chỉ làm cái phần xử lý đó hay là nhập dấu chấm dấu than dấu phẩy dấu dấu cách như vậy về đây đầu ta, lầu rồi chúng ta bỏ chúng ta tìm cái khối lượng này lặp lại cho đến khi mà và chúng ta chỉ tạo một cái biến đó chính là biến uh, input input xử lý là cái này là cái input ấy không khi mày xử lý cho nó chuyển thành bảng là ai ấy nên là mình sẽ đặt uh, lặp lại cho đến khi nha thôi bài này Ba lặp lại cho đến khi đi Đỡ là lặp lại Đồ dài Rồi đầu ta Đây Lặp lại Cái đồ dài đây à Đồ dài của cái inbox Giống như cái inbox mình gửi là uh, táo, cha táo táo mình ghi nhập là táo vậy nó sẽ có ba cái ờ, cái đồ dây của nó sẽ là ba chữ do trong đó nó có ba chữ là chữ t, chữ á và chữ o theo ghi bạn là ai nó có một chữ hai chữ ba chữ rồi thì nó cũng tính dấu cách là ờ, nó cũng tính dấu cách là chữ số vô nữa bạn ba lầu hai dấu cách năm lầu là ai nữa thêm năm nữa vậy là nó chỉ là 10 10 chữ số như vậy rồi, đúng rồi, đổ nó vô trong lập đài đồ dai của inbox. Chúng ta đặt cái uh, ờ, inbox xử lý à. Bằng không gì hết. Đấy. Họ đặt cái lập đài đúng không? Chúng ta chỉ làm là nếu đâu ta đây chúng chúng ta chỉ lấy một cái dòng tạo thêm một cái biến nữa là biến y biết BA này nó chỉ lấy một cái ờ, một cái chữ số trong trong cái phần inbox mà trong cái phần inbox mà chúng ta gửi vô à lấy xong rồi nó nó đỡ nó chen vô trong cái inbox xử lý đó là phần xử lý sao mà cho nó còn nếu mà y ấy nó mà phát hiện là có dấu trong than dấu hỏi dấu chấm hay dấu gì đó thì nó sẽ không nó sẽ không ờ, không lấy và bỏ vô trong inbox xử lý nên, nên là đó là cái nên là phần xử lý này nó sẽ làm cho cái chấm vô chấm hỏi trong thang nó biến mất một cách dễ dàng lặp lại đồ dai của inbox là là nha đặt đặt y đặt y bằng không đặt trên này đây rồi coi đồ da của inbox nha giống như là giờ mình lấy cái khối lượng ký từ một của trụ táo giống như là giờ nay lấy ký tự thứ mấy của táo giống như là mình ghi là chuối chuối là mình ghi tìm ký tự thứ một của chuỗi là gì nó sẽ ghi là chữ cơ do cái chữ ký tự đầu tiên của về chuối đó chính là chữ cơ giờ mình ghi là hai nó sẽ ghi chữ hơ Đấy, nó vị trí thứ hai chữ vị trí của chữ số thứ hai là chữ hơ à, các bạn thấy chưa? Nó là đỡ đỡ kia y đây vô. Đại y bằng một nha. Đấy. Đồ dai của inbox à. Đặt đặt y là ký tự cho ta. Chúng ta chỉ đặt cái này, đặt cái uh, inbox xử lý ấy nó lấy lúc này nó lấy được cái ờ, chuỗi của cha chuối ấy đây bạn là ai phải đây nó lấy nó chỉ lấy cái thứ tự đầu tiên à cái từ thứ của chuỗi inbox chuỗi inbox mà mình nhập vô à nó chỉ ghi chữ bơ thấy không bạn là ai à mình ghi bạn là ai nó lấy chuỗi đầu tiên là chữ bơ xong là đặt inbox xử lý là muốn chen vô chữ đó vô trong inbox xử lý ấy là đỡ đặt inbox xử lý ban thành inbox xử lý cộng cho ký tự thứ ơi của chuỗi inbox đấy rồi tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi cái uh, thay đổi y một đường lên một là nó sẽ thay đổi y lên một đường lên một chuyển sang ừ, vậy nó thay đổi lần lặp lại tiếp theo nó chỉ là hai. Ừ, nó thay đổi một đơn vị rồi, à. Thì nó chỉ là hai. Vậy nó tiếp theo là nó chỉ lấy vị trí thứ tiếp theo của cái phần input. Đấy nó lấy nó lấy vị trí uh, y. Mà ơi nó thay đổi lập lầm lật thứ hai ấy là nó là uh, thứ hai số 2 không? Nên vị trí số 2 của chủ input là ạ. À. Đấy, nó lấy xong rồi nó trang vô inbox xử lý là lặp lại nữa giờ mình ghi bạn là ai à bạn là ai chấm hỏi rồi inbox xử lý không có gì đúng không giờ ký tự thứ y của chuỗi inbox đúng không giờ mình đặt y là 50 không mình đặt ra ba đấy ký tự thứ kiểu inbox là gì đây inbox xử lý á tôi đặt inbox xử lý á, không gì đây chạy inbox xử lý cộng cho cái từ thứ y của chuỗi inbox đấy chạy à hello ừ, inbox xử lý cho nó bằng không ta thì các bạn thấy đấy thì có nhiều loại uh, xử lý ấy nó nó có như bạn là làm theo cách này nhưng mà nó bị sai đúng không nó cộng cái ký từ đây là không được em biết sao không bởi giờ à, đây đây là cộng lại cái phép tính cộng là chỉ dành cho số không chứ không có dành cho chữ nên là cái này nhiều bạn cũng sai lắm nha nên các bạn hãy cẩn thận và chúng ta sẽ thêm cái lệnh là kết hợp táo nên là nếu mà muốn cộng lại hai cái chuỗi với hai cái chữ với nhau ấy ghép là hai cái chữ với nhau đây chúng ta sử dụng cái khối lệnh kết hợp này nhưng mà mình gửi là e với thêm chữ ờ, e ta thì gửi là e e đúng như hai đó ghép lại đồng đây đợi vô inbox xử lý kết hợp của inbox xử lý với cái trừ thư y của chuỗi inbox mình đợi vào đấy để vô lại đây rồi giờ chúng ta giờ chúng ta ghi bạn là ai đây bạn là ai đấy bạn các bạn thấy giờ bạn thấy inbox xử lý đó bạn là ai chưa đúng không đấy rồi giờ tiếp theo chúng ta chỉ đợi thêm cái này đây đợi thêm nó vô trong cái này nữa lặp lại lặp lại cho đến khi lặp lại mãi luôn ấy cho đến khi mày ấy cái đầu ta cái cái từ thứ mấy của cái phần inbox à mà à, nó chỉ là đồ dài nha đồ dài của cái inbox đấy cái từ thứ đó đây kì mẹ nó không có dấu đây à nó không có cái dấu đây đấy. không phải đây đợi dấu không phải là ghi bằng đây cái từ đây là nó bằng dấu hỏi đúng không nó bằng gì đây dấu chấm hỏi này đấy hay là các bạn có thể ghi hạt là dấu khỏi đây đúng không trừ dấu không phải lặp lại mãi nha rồi đồ dai của miếng đúng không nó cứ vậy không à? giờ cho nó lặp lại đồ dai của inbox trừ cho chết rồi bị lộn mà đợi vô đấy đồ dai của inbox trừ một nha do lúc đó nó sẽ trừ lại nó không có đỡ cái phần inbox kia vô chúng đây sẽ đỡ là cuối cùng đặt cái inbox là uh, à, inbox xử lý ở trong đây chị ghi bạn là ai mình là pizza bạn là ai chứ bạn là ai dấu chấm hỏi mình là pizza đấy thấy không giờ mình ghi bạn là ai hai dấu chấm hỏi đấy nó thì bị lỗi không à bạn là ai dấu chấm hỏi là khi sao lột bạn là ai hai dao cháu hỏi đấy nó chỉ bị hư do y nó bằng ừ, nó nó bằng cái chỗ cuối không chúng ta chỉ cần là đặt cái đây vô lại hả đấy rồi chạy tiếp nha bạn bạn là ai mình là pizza đấy các bạn thấy không bạn à, do mình đặt cái lặp lại đồ dai của inbox chương một ấy đây nó chỉ lặp lại chút à, nó lặp lại cái nó cái phần inbox xử lý nó chỉ lên phần inbox nhưng mà nó nó mất một cái chữ ở cuối cuối cái dòng dòng chữ đó mà cái lặp lại cho đến khi mà không phải ký từ uh, ký từ uh, đồ dai của inbox của chuỗi inbox mà nó là dấu hỏi ấy bây giờ bạn là ai đâu có dấu hỏi đâu nên nó không có chạy cái lặp lại này thì bạn là ai Tấm cái dâm trong họ luôn Nó vẫn là Mình là Mình tên là Kisa Do Do nó Nó vẫn có cái Chứa cái uh, trong họ đây à Đấy kiểu vậy Hôm nay xong rồi đúng không Thì Thì các bạn có giờ các bạn là ai Rau trong hang Nó không hiểu Vậy các bạn có thể thêm Các bạn có thể lặp lại mãi cho đến khi đúng không không phải vậy. Các bạn ghi hạt, cái bạn đợi vô hạt à. Vì ta ký từ thứ inbox từ đây là bạn dấu chấm hang xong đâu hạt nữa. Giống như là ở cuối dòng đó nó có chữ gì ta. Còn do nó do dấu cách đi, nó có dòng cách đợi vô tiếp, đợi vô hạt tiếp. Đấy các bạn muốn các bạn thêm những từ ở cuối ấy mà nó không có hiểu ấy. Người ta thường phải ghi về mà nó không có hiểu thế bạn đợi vô đây chuỗi đây là dàn dấu chấm hạt là thêm hạt nữa một cái này hơi to nha đấy thu nhỏ lại đợi vô rồi đấy đợi vô tiếp đấy gì vậy ấy đỡ mà lúc nào người ta ghi người ta ghi cứ có một đống mấy cái dấu chấm gì vậy đó là nó bị giờ cuối cùng gắn vô lại đấy cái đây các bạn có thể ghi hạt xong lâu cái cái chuỗi đó đỡ mẹ cho cho phần cuối nó không có bị lẫn nó không có bị uh, không giống ấy với cái phần robot nói cái phần nhận câu này rồi mình ghi xin chào là một đống dấu cách đi nó chỉ ghi chào bạn do cái lặp lại cũng mới nay lặp lại cho đến khi nó có cái băng nó có cái dấu cách này nè thì mình gửi lên thì ta ok ok giờ mình gửi lên xin chào nha xin chào lầu một đống dấu cách dấu chấm hàng dấu ờ, hỏi xong rồi dấu chấm luôn chứ là ở đây không phải dấu chấm chào bạn Thế nó mọi người chào bạn do đây có dấu cây đây mình có lặp lại cho đến khi nó có dấu hỏi Nó không có dấu hỏi dấu than à, dấu trống à, và dấu bằng Dấu lột Khi dấu cách Đấy, đây là ờ, Nên người ta làm những cái này cho những người mà Ghi nhiều cái đây ấy nó không có Nó không có hiểu, nó không có hợp Đấy, cách luôn Chấm Đấy Thôi, vậy thì à, vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta là làm được cái phần xử xử lý được mày xóa mấy cái ký tự trong xóa mấy cái từ ở phần cuối phần cuối dòng chữ mình ghi vào trong Scratch rồi nha đấy vậy xin chào các bạn và bye bye nha thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share một like subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mang mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha giờ xin là bạn và bye bye bye